thui thay phần xa thật sự là à, bây giờ mình thấy rất là vui và rất là hoan hỉ khi đã một thời gian rất dài mới có cơ hội được đón các bạn trẻ trở về và ngày mai thì sẽ đặc biệt và vui hơn nữa vì cộng toàn thể câu bộ tuổi trẻ có đến khoảng hơn 2.000 bạn tuổi trẻ sẽ về tham gia chương trình quạt đản ngày mai ạ. Dạ vâng phật ra đời vui thay pha đường giảng, vui thay tăng hòa hợp hòa hợp tu vui thay cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi hôm nay mình được duyên được về chùa và tham dự cái lễ diễu đăng và diễu hành xuống tận dưới đường lớn này cùng các bạn tuổi trẻ ba bạc vui ơi là vui các bạn tuổi trẻ ơi mình hiện tại rất là vui rất là hạnh phúc khi mình được ờ, tham gia cái lễ phật đản tất nhiên là vui hơn nhiều rồi vì mình được tham gia